đấy là mày hỏi thế tao nói cho mày nghe này Mày thấy Tống Giang của Trung Quốc có cần phải biết võ không? Hả? Mày, mày, mày, mày, mày xem Tống Giang nhá Mày xem phim Trung Quốc chưa? Hả? Mày biết Tống, Tống Giang chưa? Mày ngu như một người tướng này là sao phải biết võ công? Mày hiểu không? Một người chỉ cần có tướng, có tài, có tầm, có tiếng, có tâm Một người tướng chỉ cần thế thôi Tao là người tướng, tao chỉ cần có tiền tao có tâm tao có tầm tao hiểu biết về facebook thì tao thiếu gì kỹ thuật giỏi phải không tao là tướng người ta lại còn phải đi ngồi gõ phím như này nữa thế bao giờ mới giàu ngu lắm mày còn lâu mới khôn được còn lâu mới đi ra khỏi cái lũy che làng được ngu nhìn lợn đã không biết thì phải hỏi <clears throat> Mày biết gì về mở khóa Tao không biết mở khóa Nhưng mà tao có 18 người Mở được khóa cả nhà mày luôn Mày hiểu không Tao có 18 kỹ thuật mang được tiền về cho tao Nghe không? Một cái tướng không cần phải giỏi những cái vấn đề đấy Ta chỉ cần điều binh khiển tướng mới không? Như nào gọi là điều binh khiển tướng? Là một cái tướng là phải có tên Có tài, có địa vị, có tầm Và có tiếng Và phải đặc biệt là phải có tâm Thì anh em công ty nó mới nể Mày không? Như mày ấy, không bao giờ vượt được ra khỏi cái lý chân hàng đâu Ngu như thế còn lâu phát triển được Suốt ngày ở quê đi nhá Bán mặt cho đất bán lưng cho rời đi nhá Rốt Ngủ lâu rốt lát cộng với này cái gì Mày mới nhá ở trên đời này này Sống nó phải biết trước biết sau Phải không? Biết tiến biết lui Biết cương biết nhu nhá Đã là người nói được phải làm được Con người cái tâm cái tầm cái tiếng Mới là quan trọng Tiền không là gì đâu Mày hiểu không? để con ra cho nó tiền Để cho một lúi tiền Vô tác dụng Mày hiểu không? Tiền nhiều đến mấy đốt cũng hết Tiền sử dụng sai mục đích đồng tiền đấy hỏng mày không mày cứ để con mày ra mày cứ cho nó mày làm thật nhiều tiền mày để cho nó như thế nào vứt đấy mày phải cho nó cái tư duy cho nó cái cần câu quan trọng nhất là mày phải dạy nó cách sống dạy cho nó đạo đức thì nó mới giữ được tiền còn mày nhiều tiền đến mấy con mày mà hư hỏng mà không có đạo đức ấy, thì kiếp này kiếp sau cũng vẫn cứ hết tiền chỉ là phù du thôi nghe rõ chưa ok nhá những ai các bạn cứ yên tâm đi Công ty Facebook của tôi là 1900 299 998 Đấy là số của tổng đài Tất cả những ai bán hàng, kinh doanh Rồi đặc biệt những bạn học sinh là mở khóa miễn phí nhá Học sinh, sinh viên là mở khóa miễn phí Bên trường đào tạo ờ, dạy nghề của thuộc công ty Facebook châu Á của tôi ấy Trường đào tạo dạy nghề của tôi cứ 10 ngày là mở một khóa học Tất cả những bạn nào gia đình mà thí dụ các bạn mà khó khó khăn các bạn mà ngoại hình kém sức khỏe yếu không hợp với những cái nghề lao động nặng mà các bạn cần học kiếm tiền YouTube học mở khóa Facebook học chạy quảng cáo bán hàng hoặc, hoặc bán hàng học tất cả từ A đến Z về Facebook các bạn đăng ký vào một khóa học bên mình 25 triệu học sau 3 tháng ra làm cho công ty luôn cứng 10 triệu luôn lương cứng 10 triệu luôn bạn nào đăng ký các bạn cứ gọi vào tổng đài đăng ký không phân biệt ngoại hình không phân biệt tuổi tác không phân biệt vùng miền, không phân biệt dân tộc hay là không dân tộc. Chỉ cần các bạn nhanh nhạy về bàn phí một tí, chỉ cần chỉ cần các bạn yêu nghề một tí, chỉ cần các bạn không ham chơi, chỉ cần các bạn muốn kiếm tiền sạch, muốn kiếm tiền bằng chỉ số IQ, muốn kiếm tiền bằng đầu óc, muốn kiếm tiền ngồi ở môi trường sạch sẽ thì các bạn lên đi học nghề Facebook, YouTube kiếm tiền trên mạng dễ hơn. Chứ các bạn bây giờ bán mặt cho đất bán lưng cho rời lâu lắm. Còn những cái loại mà ăn thì lắm, làm thì lười, kẹo ke, bay lắc, cờ bạc thì đừng có đăng ký vào công ty muốn làm gì. Những cái bạn chỉ biết ăn biết chơi, ăn thì lắm, làm thì lười. Đầu chỉ có muốn ăn, muốn à, ham ăn ham chơi thì đừng có đăng ký học, mất thời gian. Mình dạy ra thì những bạn đấy cũng không thành nghề đâu. Tốt nhất các bạn đấy đừng có học nhá. Phải nói trước cái như thế. Ok anh em nhá à, anh em nào mà là các bạn này bây giờ các bạn nào mà cần uh, mở khóa tăng tương tác bán hàng cài bảo mật gọi anh không nghe qua à nghe chưa anh tắt luôn mà đây anh ngồi đây. Đây ok anh em nhá những ai mà tăng 3 đến 4 nghìn người theo dõi này đấy các bạn nào đăng ký đi học ấy thì các bạn cứ đăng ký đi 25 triệu em đang đợi chưa ấy em đói đói meo hết kiểu đói đói meo hết bụng rồi đói lắm rồi Ok Đấy những ai mà các bạn cần mà đi học ấy 25 triệu Có chỗ ở cho anh em Anh em yên tâm luôn Bà nếu 25 triệu các bạn tính thử xem Ở Sài Gòn 3 tháng không đủ Tôi có thu tiền của anh em đâu Tiền sinh hoạt thì chi phí 3 tháng Sài Gòn như thế là hết rồi Dạy không thành nghề không lấy tiền không phải vốn hoa hồng Những em mình là toàn đứng đứng người có tâm đó Ok anh em nhá Bạn nào mà cần đi học các bạn gọi là tổng đài 1900 299 998 còn những ai mà cần tăng tương tác 3 đến 4.000 người theo dõi thật cài bảo mật làm combo về Facebook các bạn cứ nhà gọi vào tổng đài hoặc nhắn tin vào Zalo để đăng ký để cao cao Facebook tốt để bán hàng kinh doanh ấy. 1900 299 998 299 998 nhá 1900 299 998 nhá đấy số tổng đài đấy hoặc Zalo 0974 06 48 ai cần về Facebook các bạn nhắn ấy. còn mình nói lại một lần cuối này Hôm qua mình giúp được hơn 80 bạn vào bờ Hơn 40 bạn Hơn 40 bạn ra khơi nhá. Hơn 40 bạn ra khơi là vì lý do Có khi mệnh các bạn không hợp với tôi Hoặc mệnh tôi không hợp với bạn Hoặc là số các bạn không hợp với số tôi Hoặc là số các bạn đang quá đen Không hợp nhau Nên hơn 40 bạn hôm qua ra đảo Còn hơn 80 bạn vào bờ Tôi là sai một câu Không hơn 80 bạn vào bờ Cả hai họ tôi chết thảm không hai lời Không giúp người không hại người Tôi không mua bán lô số trên mạng dưới mọi hình thức Tất cả Facebook mua bán lô số gạ các bạn gạ tiền trước vào nhóm Hoàn toàn là lừa đảo đừng có tin Tôi đang phát cái livestream đến lúc 13 giờ 04 ngày mùng 3 tháng 6 nhá. Mùng 3 tháng 6 các bạn mà thấy phát Facebook và phát lại live stream này là cẩn thận là bị lừa đảo nha anh em phải cẩn thận nhá. Đừng có tin Facebook phát lại là lừa đảo. Còn anh em nào hôm qua mà được hôm qua mà vào bờ Nay cho bơi tiếp Nay <laughs> bơi và tiếp <laughs> Còn bạn nào mà ăn quả mà không nhớ người trồng cây ấy, Thì các đời các bạn không khá được đâu Các bạn đừng có nhom nhem vài cái đồng bạc Như thế rau dưa Rau dưa, rau dưa, rau dưa Rau dưa nếu nhom nhem vài cái đồng bạc rau dưa Dũng ơi, Dũng ơi Sẽ lên lấy đồng hồ với cả nhẫn dây thứ anh ấy Tí thì mất hết giờ Mẹ bộ ấy một tỷ đấy Dây nhẫn đồng hồ Ở ngay trong cốp ấy, trong chỗ ờ, đầu giường anh ấy Nười, nười, nười, sai cái khác Ở trong cốp này bây giờ anh phải tuyển tướng như anh xin tuyển, tuyển anh dũng phải để làm tướng như anh tuyển để xe vặt bây giờ chỉ xuống đất đất lại nảy lên ấy à. Ờ. bảo mày đi lấy đi bây giờ chỉ nó có thẻ mới lấy được nó có thẻ mà thẻ đây à. bọn vẫn đang dọn phòng đấy mà <coughs> ok anh em nhá facebook chính của anh ờ, đấy anh ờ, dùng fanpage cho yên tâm nhá ở đầu đầu anh em nào hôm nay mà chơi từ ba ba ba trăm trở lên cái hộp hộp ngay chỗ hay các bạn cứ nhắn tin thẳng vào fanpage cho mình chỉ cần các bạn lịch sự chuẩn thì mình sẽ hết mình giúp đỡ anh em anh em thấy hợp thì anh em sơi không thấy hợp thì bảo anh huấn hôm nay em không thích con này không sơi thế thôi đúng không <laughs> không hợp là không sơi ok anh em nhá ai cảm ơn anh em văn đoan nhá đây anh em mình chỉ cần tình cảm như thế nó chuẩn anh sẽ cố gắng hết mình nhắn tin thẳng vào fanpage cho anh cái fanpage đang quay livestream anh em nào cần thì nhắn tin vào tham khảo nhé học phê học sinh nguyễn khắc minh ấy facebook em bị khóa học sinh công ty anh mở miễn phí lấy của em một nghìn ăn cứt cho em luôn nhá Ngồi bên kia đi. Đúng học sinh. Em hiểu không? Về sớm đấy. Ừ. Về rồi Tôi đói đói đói méo hết cả bụng. đây, đây đang đặt uh, thú rừng rồi. Cày mới trồn mới Cày, có có hổ không anh? Có. Có cả hổ à? Ăn cả đồ. Không, quay à, quay được anh. Tôi xéo đây tí tôi ngồi nói chuyện ừ. rực rỡ. Bạn gái em đâu? Bạn gái em, bạn gái em đang lên... Lên khách sạn đang lấy đồ luôn Nay cho bà con con gì đấy? Nay chung nay cho qua cho 60 bà con vào đảo vào đất liền. Đây bà con cho lộc này. Đây bà con cho lộc này. Đấy. Đang ngồi đây bà con cho lộc này. Đây. Cho tiền luôn. đấy đây. Chuyển tiền luôn. Chưa? Cho lộc chưa? <laughs> đây. Sáng ăn gì nhỉ? Cần cho các bạn Bà con cho lọc không đã đòi hỏi không Ngon được thế ăn buffet Không bao giờ Ngon lắm không bao giờ mua bán dưới mọi hình thức không đòi hỏi không si không cần gì để chỉ cần giúp các bạn thành công không bao giờ tôi thiệt anh này anh nuôi tao Đây anh em ơi tất cả facebook và gạ mua bán số mà các bạn nhìn thấy các bạn phải để ý nhá nó lừa đảo anh em gửi tiền nó mất hai đầu nhá phải cẩn thận nhá ok chào bà con chào anh em nhá ok đinh uh, của cù lon này nói chung là chỉ cần anh em mình không hợp nếu mà anh em mình không hợp nhau thì anh em mình coi như không có duyên số em đen hoặc cả số anh mạnh anh mạnh em không hợp còn đã giúp được em rồi thì yên tâm đi anh chị em chỉ cần nói nếu em tin anh anh không đòi hỏi em cái gì em hiểu không chỉ cần một câu nói của em thôi là anh em mình là rực rỡ Đúng không cần gì nói nhiều em ạ còn những những bạn mà ăn quả mà đếch nhớ người trồng cây ấy, thì các bạn ăn quả đấy rất sẽ dễ ăn quả đắng đó ăn quả là phải chờ nhớ cái người rồng ra cái cây đấy nuôi cái cây đấy chăm lo cái cây đấy xin đọc cái cây đấy như thế đời các bạn mới khá được khởi